Thì anh em thấy ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là hai trận uh, Kazakhstan và Đan Mạch và cái trận của thằng uh, tên và Ireland. Thì uh, hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em nữa, đó là một cái trận của um, Hà Lan nha anh em thì à, trận giữa Hà Lan và Gibraltar diễn ra vào lúc 1 giờ 45 và ngày 28 tháng 3 nha anh em thì hiện tại các bạn xếp nếu mà đứng trên vị trí xếp hạng FIFA thì Hà Lan đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA dưới Anh một à, bậc nha anh em còn trong khi đó à, ghi à, Rata thì anh em thấy Rata đang đứng vị trí thứ 200 trên bảng xếp hạng cao sâu còn hơn Việt Nam Việt Nam thì đang đứng vị trí thứ 98 99 gì trên bảng xếp hạng mà thằng này đứng tới vị trí 200 trên bảng xếp hạng lần nha anh em thì um, hiện tại mình nhận định hơi sớm nên chưa có đội hình chính thức cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái bảng đấu cái bảng um, đấu của thằng um, Hà Lan thì gồm có Hà Lan Pháp nè anh em Ireland và thằng Ghi và thằng um, à, Girata nữa thì anh em thấy trong cái trận rồi trong cái trận rồi Hà Lan gặp Pháp để thua với cái tỷ số 40 40 luôn nha anh em thì bởi vậy Hà Lan hiện tại đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng và âm 4 bàn thắng trong khi đó thằng ghi Girata trận rồi gặp Ly gặp Ri gặp uh, Rice nha anh em thì um, à, Girata để thua với cái tỷ số là 3-0 thì đang âm 3 bàn thắng thì anh em thấy đang đứng trên vị trí của Hà Lan thì à, mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái phần thành tích của gần nhất của thằng Hà Lan chỉ để thua trước Pháp với cái tỷ số 4-0 trong một trận lượt đầu tiên của vòng bảng um, Euro nha anh em vòng loại Euro thì à, trước đó Hà Lan để thua Argentina với tỷ số 2 đều trong uh, lượt uh, vòng 1/8 của um, World Cup nha anh em trước đó thì Hà Lan có cái phong độ đang rất là tốt 6 trận thắng liền và hai trận hòa thì anh em thấy thằng Hà Lan có phong độ rất là tốt còn bên phía um, ừ, Gigata thì Gigata vừa để thua thằng uh, à, Rise không trên sân nhà của mình và trước đó giao hữu thì Gigata thắng được thằng uh, Liechtenstein nè với tỷ số là 2-0 thắng được thằng à, Andorra với tỷ số là 1-0 trước đó nữa thì cái phong độ của cái thằng Liechtenstein uh, Gigata anh em thấy Gigata trước đó để để thua 5 trận liền và để hòa hai trận bước trước Bulgaria cái um, câu lạc bộ uh, châu Âu nha anh em thì còn cái phần mà trong cái thành những lần đối đầu gần nhất của thằng Hà Lan và Giesta thì anh em thấy trong hai lần đối đầu gần nhất thì thằng Hà Lan thắng từ cách biệt là 6 bàn đến 7 bàn thì anh em thấy cơn lốc màu da cam sẽ thể hiện trong cái trận này luôn nha anh em. Thì anh em hồi lúc lúc đó anh em biết cái thằng ờ, Hà Lan đã là việc ta kêu bằng cơn lốc màu da cam thì lúc đó nó đã rất là kinh khủng lúc đó mà cái thằng của huấn luyện viên gì nè anh em là chỉ cần đá mà bóng đi tới đâu là nguyên một đội hình nó chạy theo tới đó thì lúc đó thì kêu bằng cơn lốc màu da cam nha anh em thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần lịch sử cái trận gần nhất của thằng Hà Lan và thằng Rigetta cho tất cả anh em trong cái trận đó Hà Lan ăn 6-0 thì đây anh em thấy cái trận lúc đó Hà Lan tung với cái đội hình là 4-3-3 ra là hàng công cao nhất dùm có Nolan nè, nè Memphis Depay nè à, Steven nè ở dưới thì có đời dông thì à, trận đấu đó lúc đó diễn ra cũng cách đây không xa nha anh em thì cái trận đó anh em thấy hiệp 1 hiệp 1 không hiệp 1 không là đã ừ, bên phía ừ, Hà Lan đã ăn với cái tỷ số là 3-0 rồi và hiệp 2 thì Hà Lan ăn thêm ba trái nữa nha anh em thì cái tỷ lệ kiểm soát bóng của Hà Lan tới 79% rồi thì anh em thấy trong cái trận đó góc góc thì 8-0 dành cho Hà Lan thì anh em biết rồi bên 16 không nha anh em góc là 16 không đây tỷ lệ góc này nha anh em thì anh em biết cái tỷ lệ mà tấn công của cái thằng Rirata này hầu như là bằng không vậy anh em không có cơ hội tấn công được tới cung thành của thằng Hà Lan bởi vậy nó không được quả góc nào trong khi đó Hà Lan được 16 quả góc thì cái trận này anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là Hà Lan chấp góc cũng rất là ngon nha rất là ngon nha anh em cái trận này Hà Lan này chấp đâu đó chắc tầm 8 quả góc thôi tại vì cái mã kèo trận nó chấp rất là sâu anh em thì à, cái kèo gốc thì nó chấp chắc tầm 8 đến 10 quả đó thì à, hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có cái kèo gốc bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn nha đây thì cái trận này nhà cái đang đánh giá đội chủ nhà Hà Lan rất là cao mới đưa ra cái mã kèo là Hà Lan chấp tới 6 và tài xỉu chỉ có 6,25 thì cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo Hà Lan được nha nếu mà anh em đang chơi trang á, thì anh em chờ cái trận đấu nó ra sân thì tầm 5 phút nó sẽ tuột xuống uh, tuột xuống ờ, tầm 5,75 thì anh em vào thì mình sợ trận này nó sẽ 6-0 thì tỷ lệ anh em quýnh cái mã kèo mà chấp 6 thì anh em lại hòa nó rất đau bởi vậy mình anh em có thể chờ tuột xuống 5,75 thì anh em vào kèo này thì nó sẽ tỷ lệ anh em ăn nó rất cao tại sao chấp sâu giống như thằng bồ đầu nha mà lúc trước thằng bồ đầu nha chấp thằng Liechtenstein với cái mã kèo là 6 nhưng mà mình cho anh em nằm kèo dưới tại sao thằng Hà Lan nó chấp 6 ờ, mà mình cho anh em nằm thằng Hà Lan thì anh em thấy trong cái lịch sử trong cái lịch sử đối đầu của thằng Hà Lan và cái thằng ờ, Girata này anh em thấy trong hai lần đối đầu thằng Hà Lan ăn 6-0 đến 7-0 không không có trận nào mà ăn dưới 6 bàn thì anh em thấy cái tỷ lệ thằng Hà Lan quyết định nó trả thù trong cái trận này đã bởi vì trận rồi nó mới thua thằng Pháp với cái tỷ số là 4-0 thì trận này nó sẽ trả thù trên Gigata với cái tỷ số là 8-0 hoặc 9-0 10-0 gì đó anh em bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm cái mã kèo thằng Hà Lan chấp 6 nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em nha đây thì à, anh em cứ cả trận là anh em nằm Hà Lan chấp 6 nhưng mà anh em nghe theo mình anh em nào đang chơi trang giống như mình á anh em có thể chờ cái mã kèo nó tụt xuống 575 575 thì anh em vào nó ăn 60 thì anh em cũng dẫn lời được à, nửa kèo còn hiệp 1 hiệp 1 thì Hà Lan chắc chấp 3 thì à, hoặc là 275 thì anh em có thể vào hiệp 1 được. Thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Hà Lan và cái thằng à, Gigata này á, thì hiệp 1 Hà Lan ăn được 3 quả nha anh em. Ha, 3 quả hiệp 2 3 quả thì anh em có thể vào cái mã kèo là Hà Lan chấp hiệp 1 3 quả hoặc 2,75 cũng được nha còn cái kèo nguyên trận thì anh em cứ vào mà Hà Lan chấp 6 đi còn à, kèo góc á, kèo góc hiệp 1 với full trận mình sẽ cập nhật à, khi có đội hình chính thức cho tất cả anh em à, để anh em có thể chơi những cái kèo góc là nó dễ lời hơn những cái kèo chính nha thì giống như anh em chơi trang anh em đánh kèo góc thì cái kèo góc này á, anh em có thể nằm Hà Lan chấp góc được nha thì anh em cũng thấy trận rồi Hà Lan ăn tới 16 không góc lận thì anh em có thể đầu tư vào cái mã Hà Lan chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng cũng rất cao nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận Hà Lan và Gigata thì à, anh em nào mà đang chơi ngoài quan tâm muốn chơi được nhiều đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937 072613 hoặc là anh em có thể nhắn tin trực tiếp qua cái Telegram của mình là kèo bóng hai lúa thì anh em có thể um, được mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể um, nhận được nhiều mã kèo hơn và anh em có thể đầu tư được nhiều kèo hơn nữa để anh em chơi nha.